Quý vị thân mến, ngày hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2022, Văn phòng Daichilai Bắc Ninh tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng không may tử vong do tai nạn. Và như quý vị đã biết, cách đây gần 2 tháng, cũng tại địa bàn tỉnh huyện Yên Phong, chúng tôi cũng đã tổ chức lễ chi trả cho một khách hàng tử vong không may tử vong do bệnh hiểm nghèo à, quý vị thân mến rủi ro thì không ai mong muốn nhưng nó đến cũng không báo trước chính vì vậy bảo hiểm nhân thọ ra đời để làm gì ạ để khắc phục những cái hậu quả mà rủi ro do con người mắc phải và ngày hôm nay văn phòng đây cho Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh thực hiện cái nghĩa vụ cam kết với khách hàng chi trả cho khách hàng số tiền bảo hiểm lên tới 1 tỷ 040 triệu đồng anh đã ra đi mãi mãi nhưng tình yêu và trách nhiệm của anh đã được để lại thông qua bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và ngày hôm nay công ty bảo hiểm nhân thọ Lifeline Việt Nam sẽ thay mặt anh chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ và vợ con thông qua bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ à, ngay để sau lưng tôi ở đây chính là buổi lễ chi trả quyền lợi cho khách hàng lát nữa chúng ta sẽ à, cùng nghe những chia sẻ và à, tâm sự của khách hàng